chào mọi người à, rất nhiều người thì uh, hay nói là gì là nhà có trẻ con mà nuôi chó lông chó nó bay ấy, thì nó làm cho trẻ con bị ho cái này uh, này kia cái đó thì ở cái thực tế là mình thấy là nó không đúng đâu nha bởi vì sao đây như con nhà mình đây từ bé ở nhà mà cháu nó không có ảnh hưởng cái gì cái ho hiếp gì cả không có cho nên là như thế là thể hiện cái gì là thể hiện là từ trước đến giờ là mọi người toàn đổ oan cho chó với lại mèo thôi mọi người đổ oan cho chó với mèo là bố mẹ thì ờ, chăm con thì nhiều khi là để con là nó bị lạnh nó bị lạnh cổ hay là nó bị lạnh cái phần ngực và nó bị ho hay là nó bị chảy nước mũi thì lại đổ oan cho mấy con chó là bởi vì thấy nhà nuôi chó chứ còn thực ra ấy, là giả sử như con nhà mình đây khi mà đã nuôi chó ấy, là chắc chắn sẽ không tránh được cái việc không bao giờ tránh được cái việc là nó có lông nó bám vào quần áo hay là lông nó bám vào cả cái khăn này cái khăn để à, lau mũi của con này yeah sẽ không bao giờ tránh được cái việc đấy đâu mọi người nhưng hay là lông dính ở trong quần áo dính ở trong người nhưng mà ấy, là nó chỉ có một lần hoặc là hai lần thôi đầu là nó có thể nó hắt hơi một tí hay là nó dính ở trong người ấy, thì một hai lần đầu nó có thể nó gây ngứa nổi mẩn tịt nhưng nó chỉ một tí thôi sau đấy là nó sẽ quen với cái việc đấy chứ còn ở trong người của của của của, của như con mình nhưng mà trong quần áo của nó thì cái chuyện mà nó có dính một hai sợi lông ở cổ với này này kia nó là cái chuyện bình thường nhưng mà nó cũng đâu có ngứa không ngứa và không có ho đó là cái chuyện thực tế thành ra là với các bạn mà cứ nhất quyết mà các bạn có một cái ý định là các bạn giữ nguyên cái cái suy nghĩ là uh, nhà có trẻ con mà nuôi chó mà nó bị ho thì các bạn hãy suy nghĩ lại nhé bởi vì cái đấy là có thể nó là một cái sự trùng hợp hoặc là gì người ta nói là có trẻ con là nó bị ho là đúng nhưng mà nó chỉ là hắt hơi của cái lần đầu tiên mà nó chưa quen lần đầu tiên hoặc lần thứ hai và nó rất là nhẹ thôi chứ nó không có phải là nó gây ho hay là nó gây thế này thế kia còn tất nhiên là khi mà có trẻ con là chúng ta phải giữ cho nó sạch để tránh tối đa cái việc là nó có lông nó bám vào còn cái việc mà mà để chúng ta đảm bảo trăm phần trăm thì chắc chắn là sẽ không có được còn như con nhà mình đây là cái chuyện nó dính lông là cái chuyện thường ngày dính lông ở trên người trên quần áo nó là cái chuyện thường ngày nhưng mà nó có một cái sự gọi là thích nghi nó có một cái sự thích nghi và những cái đợt thay đổi thời tiết những cái đợt này là là là cháu là hoàn toàn là cái cái cái cái, cái về cái đường thở của cháu là hoàn toàn bình thường có thể con người khác có thể xù xì bởi vì con nhà mình là đẻ mổ mà đẻ mổ là thường nó hay bị xù xì nhưng mà đấy đây là cái thực tế nhé thực tế là con nhà mình từ lúc đẻ ra đến bây giờ là nó không có hề bị sụp xịt bất kỳ một lần nào mà sơ sinh một cái này cháu ở đây là cho cháu lên chơi rồi và nhà nuôi chó thì không tránh được cái việc quần áo bố mẹ dính lông chó rồi là bế con không thể tránh được con nhảy ừ. đó và nó có một cái lợi khi mà nuôi chó là như thế này khi khi trẻ con ấy, như con nhà mình này thực tế nha mọi người nhé là từ cái lúc mà mang bầu trong cái trong bụng bầu thì trẻ con nó đã biết rồi nó đã cảm nhận âm thanh rồi nhá thì nó đã nghe quen với những cái tiếng chó sủa rồi thì khi mà uh, con ờ, đẻ con ra ấy, là con ngủ thì cái tiếng chó sủa là con không bị giật mình đâu trừ phi là cái con nào nó sủa thật là to và nó sủa vô cùng bất ngờ thì nó mới giật mình nhưng ít khi nó giật mình lắm có thể chó sủa nghe ngang nha nếu mà như bình thường thì có thể trẻ con hàng xóm cũng giật mình nhưng mà ở trong nhà thì nó không giật mình nó giật mình với âm thanh khác thôi nó quen cái chó sủa cái việc đấy là với nó là việc bình thường đó thành ra là sợ nó giật mình cũng không có gì để sợ cả. còn ờ, đấy là chia sẻ với mọi người cái cái mà mà mọi người hay thắc mắc nhất là nhà có trẻ con nuôi chó thì cái lông chó nó làm cho trẻ nó bị ờ, ho hay là nó bị ờ, hô hấp này kia thì đó là người ta cũng nói nó gọi là nó bị nói nó bị quá lên hoặc là đổ oan cho con chó chứ còn cái tác dụng của nó là nó làm cho trẻ coi như là nó một cách là rèn luyện cho trẻ nó thích nghi với này cái môi trường mọi người có thể hiểu như vậy như con nhà mình mà nói đây thì mọi người có thể thấy là như ở cái giai đoạn này là cái đợt này thay đổi thời tiết liên tục này mình khẳng định với mọi người chắc chắn là trẻ con sơ sinh là sẽ rất rất nhiều trẻ là nó bị uh, phế quản rồi này kia nghĩa là nó bị về cái đường hô hấp nhưng con nhà mình thì nó không bị đó đó là bởi vì sao bởi vì nó có được cái sự rèn luyện nó khỏe lên nó khỏe nhanh hơn là những cái đứa trẻ khác kể cả là những đứa trẻ thường nhé mọi người nhé trẻ thường mà thời tiết như này có thể chúng nó cũng bị uh, ờ, hô hấp bị này kia sụt xịt là cái chuyện thường như, như, như con nhà mình là bây giờ hai tháng là gần hai tháng rồi con nhật là từ lúc đẻ ra đến bây giờ là chưa từng có bao giờ bị sụt xịt như nào chỉ có hôm đầu tiên từ viện mà về nhà là nó có cái kích ứng lần đầu với lông chó bay trong không khí này chắc chắn là có rồi thì nó hắt hơi vài cái thế thôi trong ngày đầu tiên nó hắt hơi vài cái nói chung không đáng kể nó không thể tạo ra theo kiểu ho hay là gì được và sau đấy là thôi ok thoải mái anh xin lên đó mà đây là thôi đừng có trực trực nhìn vào chị rồi thở vào thở vào rồi mất công là chị lại phải hít thở cái cái cái cái cái cái, cái uh, mùi thở ra của Messi à ừ. nhìn chị nắm đấm chị nắm sẵn rồi này cần thiết là chị đạp bụp bụp bụp bụp luôn ừ. nhìn thôi chị mắng cáu rồi đấy nhá ừ, Messi phải nhìn về đằng trước không được nhìn về phía chị bởi vì sao nếu mà nhìn về phía chị ấy là thở vào là chị phải hít mà chị không thích hít cái mùi đâu dù là miệng dù là miệng của Melsi là rất là thơm chứ không có cái mùi gì khó ngửi cá nhân chị không thích cái mùi đó toàn mùi đồ ăn toàn mùi cắn thôi đó không hôi đâu nhưng mà chị không thích mùi đó phải để cho chị được thở cái không khí trong lành đó. ok đó thì chia sẻ với mọi người một cái thực tế là uh, phải nhìn nhận cho nó đúng cái ảnh hưởng của cái lông chó đến uh, trẻ con là một nó không phải là cái tác dụng của nó nó nó nó cái tác dụng của nó thậm chí nó là là nó có cái tác dụng nó mang tính chất như kiểu vaccine đấy mọi người theo cái kiểu nó như là như bây giờ chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta có cái vaccine đấy, đang dịch bệnh này thì không không quay mặt không đứng thở vào mặt chị thì cái cái cái lông chó nuôi trong nhà nó như là cái việc là chích vaccine ấy là nó tạo một cái mang cái tính chất là rèn luyện để nó tránh được các cái bệnh đấy chứ không phải là là là là là hít vào mà nó rồi nó yếu hô hấp rồi nó thế này nó thế kia không phải như vậy đâu là cái đấy là là chia sẻ mọi người và đây là thực tế thực tế đấy chứ không phải là là là, là gì đó cứ thở mà chị yêu chị quá yêu chị quá cứ thở chị thế đây này nhìn chị nắm đấm chị dơ ra rồi này đấy nghe thấy chưa đấy Messi lên đây không có ngồi đây nữa ngồi đây cứ thở mà chị ngồi đây nhìn về đằng trước nhìn về đằng nhìn máy quay nhìn kia ok uh, chị uh, Đại Tuệ Mẫn và uh, đàn em Messi Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo Mọi người ai mà có uh, thực tế nhá Thực tế mà nhà có trẻ và đồng thời có nuôi chó thì mọi người cũng chia sẻ qua bình luận nhá chứ không một mình mình nói thì nhiều khi là là có nhiều người lại bảo là Ờ, thế này thế kia nếu mà có những cái người mà cũng cùng nuôi chó ở trong nhà nuôi chó ở trong nhà và đồng thời là cũng có nhà cũng có em bé cũng ở cùng trong nhà thì mọi người cũng chia sẻ qua bình luận để những người khác biết để mà gì để mà không phải quá là là là là, là ờ, gì về cái vấn đề nữa ok nha và và thực tế nha và thực tế ở nhà mình ấy là là về cái đường hô hấp của em bé còn khỏe hơn cả là các bạn nhà không nuôi chó nhá ok trời mẫn xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ừ. bye bye đây để bố bế con cho con ngồi đi nhá ừ con hai tháng là con bắt đầu con muốn ngồi không đừng liếm đã bảo không được liếm rồi liếm chị chị mới tắm xong không liếm chị ừ. bây giờ chỉ có hít hít chân này hít này đấy hôn chân chị thì hôn không không được liếm tay chị với không được liếm đầu chị liếm đầu chị chị cáo ok xin chào tất cả mọi người